Rõ Rõ Rõ hả? Rõ nậu rồi tụ Đúng không? Kèo vô kèo vô kèo đó không? Chà bá luôn Ồ Ngô con này nó bự đó Không không rồi rồi rồi rồi giữa giữa xong luôn giữa xong luôn nào thấy cái máy này nó mệt nhiều dữ anh cặp nó mệt anh mệt rồi nói chung bơi hồi nửa tiếng cũng tới gì đâu mà quá ngon rồi bò mà tưởng là theo không hơi mặn rồi được không được không được ăn mà hấp gồ gồ không mỏ mới ngon nha ừ, ừ. ngọt á da không nhai hết rồi ừ, ngọt con bự hồi nãy nè ồ con nè coi chừng con của tao mày nhưng mà chín chưa chín rồi không cái nước này thử coi nước mình gì có miếng chanh không có, có, chanh mày nặng có, có chanh luôn có chanh luôn tái, chanh với dưa hào tái chanh vậy đó nước, nước mặn thì nó ngọt hơn bây cái ấy đồ nè nè ừ. nè nè ừ. con này nước dữ à nó tại nó chưa chín mà Trời ơi, vậy mới đã Ừ, nước nhiều quá mọi con chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại của đèn đồng tháp thì hôm nay em sẽ ờ, làm một cái video về giải trí nha bà con hôm nay sẽ ờ, theo ờ, chân ông cọp lên cái du thuyền đấy bà con thấy cái du thuyền của ông cọp đấy sẽ qua đảo để tìm mò tranh chép về anh em giải trí cuối tuần thôi Thank you. cái ờ, bãi nào bò buôn chim ca can nhiều nhiều không không chết rồi vỏ vỏ vỏ hả nhỏ nậu rồi tụ vỏ không phải không ờ, thấy chưa ờ, thấy chưa sao vỏ không ông ô đó không cặp nó này nè sợ à? con đó nó không có gai con này có gai con này được cái gì ừ, hả một hết luôn gặp có trời ơi đủ nó cái thấy không nó bự bự á làm tới hai con rồi đó chưa đúng bãi đâu rồi đúng bãi nó hết rồi hết trơn con ngọt rồi có cái này không vô không kèo vô kèo vô kèo đó không cà bá luôn rồi đẩy con lên đó luôn nha có không ơi ngồi những ba chục con rồi không có là hỏi đâu trễ nó là hổm nó mò cả bao mà ừ đâu biết chỗ nào đâu trước khi đi hướng võ thám chưa à, nội ơi nhóc cho nè bà không nói à. bên cột chỗ nào đây có con mấy con gì mà đeo nhóc cho nè bỏ quá hết đi như có con chết mà còn mình kia chết chết xịn sản rồi nó còn còn nhóc kìa thằng người thấy mà không bắt chân ai hay là con này hay là con này đẻ xong mới chết <laughs> con này không dạng đẻ một lần hả từ mấy con lên chơi mấy ông ngu à. đi đứt tay á rồi nắng bắt luôn hả hơi nướng luôn hả thầy nướng hết à bỏ mình đâu mình chết quá rồi mình chết mẹ. lừ chơi như này nè mình sao nhỏ nhỏ không à cái này mà nuôi ốc là khỏi thay nước luôn đúng không cặp được mà nó không chịu nước chảy mà mà nước chảy con chịu không nổi đâu nước này không ổn định thay đổi liên tục nhẹ mà nữa ở phía trong nước chỉ dầm lên cái nước chỗ có nhìn thì có giọt nước cái chỗ nó không chảy luôn nó chỉ nước lớn nó chỉ nâng lên ừ. dòng nó đưa xuống hả bị cản lục bệnh gì là trong đó là không có chảy á nhưng mà nước đây tôi cái đồ pH Ồ, con, con này nó bự đó Con này dặn ngày dặn như là ông tổ của luôn đó Dài chắc 3, 3 tháng rồi đó Con này gấp đôi con kia Vãi Đây đây đây lên một em nữa nè Phải không phải không Rồi để rồi đặng không bạn không Alo Rồi rồi ngon rồi Thằng ngu Con đó cỡ như con ấy rồi Như con gì mà biển á Hào hả Ừ <laughs> thả đi bự quá đây là không chìa không cũ qua cũ mấy con sống dài mà nó không bị ký sinh trùng nha con này nè cái nhóc trơn nè ờ, hết chắc không mấy già có kinh cái sinh gì mất công hết mấy già nó có kinh nghiệm con xanh còn đỡ mấy già cái này chắc ăn dài dưới dưới biết không cái này nước trong chắc không mập ở nước đục à ừ nha bự có nhỏ có nè mày tự thử đi chưa chưa bá đừng thấy xuồng sơ đi mày vô kèo rồi đủ chưa đủ chưa mày nãy với chị ra khúc này mò vô nhanh có vỏ nữa mày ông mò <laughs> đưa mặt lên gì còn đây là bu lê lần ơi con mấy con đóng là dữ ta bắt đi không hết la làng lên <laughs> dữ sớm gì nữa bu lợn thằng con xong về ta cừ đụng tao đi bắt lần cá bạc mấy <laughs> con không để sao sao còn lắm vậy <laughs> là đủ ăn cho không chưa hả người người năm con thôi chứ ăn nhiều quá nội ờ có ký rưỡi một hộp hết trăm rưỡi gram đồ áo mua kìa không mua không lá ốc chào nướng nha là ốc chào nướng cho nướng giả cày <laughs> thầy luôn á chào sợ tế nhà không có con mẻ không có con mẻ vô để cho nó nó mềm nó mềm mà thịt nhiều làm nhiều không rồi rồi rồi rồi giữa giữa xong luôn giữa xong luôn từ từ từ từ để lại ngồi yên đi ngồi đi nó nó khu vực nguy hiểm <laughs> buôn tới đừng nóng quá là mình chút tóc là bắt đạn à, à, buồn đang tới kìa ngay chân mình luôn đó ông cặp ơi ừ. phải không à cứ để cho ông giật đi rồi rồi rồi Ôi mày lắc mày. Cho nó mũi không. Rồi rồi rồi. quay gấp quá chịu mình gấp còn sống dữ rồi mai là cái vụ chỉ mệt đó hả? <laughs> mày cái gì mà chạy bộ không mệt <laughs> cái chạy khúc xong cái nghỉ mệt người họ cái thả nước đi dài cho bổ nữa để sâu quá cái nó hoạt động vụ sâu cạn cái nậu Đấy. lắc vào mặt nó mệt thiệt đấy không cậu ơi cho nó nghỉ cho mình ngon gì ai không có gà này thiệt rồi đó cái tiện đó thứ ờ, ông dược nó ông cái nào giật cái nào cũng chạy chứ <laughs> chạy nè ông thấy cái máy này nó mệt nhiều dữ anh cọp à. nó mệt anh mệt <laughs> ông ngồi đó đâu ông ông khiên quăng lắm dứt luôn hả gãy cái tay luôn rồi nghĩ sao bơi này bơi nhà được rồi nói chung bơi hồi nửa tiếng cũng tới gì đâu mà trời ơi đổ mồi vậy đây lên lên mừng quá giờ đi tới nhà rồi chạy còn cái tắt dừng lại chạy còn cái tắt chỉnh cái nghe trên Dạ, bắp bự rồi nữa. bắp Bắp chút à. Thôi nha. Cô đi, cô đi. Rồi bỏ chín chân rồi đó mày ơi. <laughs> ừ. Nào ăn đi rồi nào sống bỏ lại. Sống một lần nướng tiếp. que cái máy này là gì tiêu lạnh đâu ha Trời chúc mừng nay bắt thu hoạch quá nhiều luôn. Ờ. À, <laughs> hên là còn về được tới nhà. ờ đã bia sao nó có mùi à, mật ong nè à? <laughs> ừ, ngọt cũng ngon vào cái gì chung sườn vào em có mấy con mấy cục vàng vàng tí hả rồi lấy, lấy cái dao nhiều lòng rồi được không cho rồi không quá chín rồi chín chân ông ơi bò nhát lửa lắm bò đâu cần tái là quất được rồi ai ai ai đỏ ờ, hối không đâu không à đâu lần tái mà đó à lô gì đó mà quất đi dữ đi bò đang gì chứ bò mà giống mấy thằng tây đó sống đúng không sống sao đâu bò việt nam ăn tái thì dữ hơn bò cu bê động quá quán chở nướng cục ăn không có ngon lành ngon lành gì đâu ngon rồi bỏ tủ lạnh bỏ bỏ đủ lạnh thằng tăng có nghe mùi gì thì chết liền á <laughs> không nghe mùi bò hả à? ừ <laughs> quá ngon rồi bò mà tưởng là theo không thơm mặn rồi chị chế ồ chi nữa không vô đó đó vô miếng thôi bỏ qua mất mùi mùi nó mùi bò cái này cái à, chanh đâu mà cái chanh nặng ở đây chứ thấy mặn lúc trước ớt trước rồi xong rồi cho ớt thêm à, Bắt thêm mấy nữa mặn ừ, ừ, ừ, có dừa không mà Dừa không? Dừa, dừa Dừa mặn không? Dừa không cậu ơi? Dừa Đó Đây là tao chấm muối mặn ta Dừa Tao lên chấm Không rồi Ngon, ngon, ngon, ngon Mình làm phải khen mình chứ Nhậu giờ ba cái tính sao đi quên À, <laughs> dừa không, dừa không? Ngon <laughs> Dừa Dừa, ngon Đúng rồi đây là có màn hành luôn không vậy ba quá mà có là cần ngon mình, mình chế ra ấy mà hành vô không mình nướng dứt hành vô mình mình nướng lên nữa chứ dứt uh, mày, mày cạp luôn đi mày là cạp luôn ha muối ớt vô ờ Ồ, đã khoan khoan khoan khoan ớt được thôi được rồi ớt nhiều quá cay ba đây nè ăn đi uống bia vô bao lắm ái liền anh <laughs> nói vô một cái rồi nè vô vô ăn trước mới vô sao mới luôn vô cái ăn à nướng cái này hơi tắt than chứ cái nước nó ngon lắm nước nó ngọt lắm được không được không được ăn mà hấp gồ gồ không mỏ mới ngon nha ừ, ừ. ngọt á cho thêm miếng muối là sao lạc à muối hay gì ờ à. da dạ không nhai dạ thế rồi ừ, ngọt rồi tới gì giờ ông giờ ông xuống đi ở ca mới được nói chung là hút chăm chép thì phải nó phải nghe gục lột nó mới ngon nghe nước trước đó là chăm chép nhiều nước ngon ngon ngon ngon ngon à, cây à, chép này tươi cái này nó tươi mà nó ngọt mềm ngọt dữ lắm nói chung là ngọt chung là ăn rồi lấy đi nướng còn hai con chưa chú ơi con này luôn chín dữ lắm luôn rồi nè nè ừ, chín dữ lắm luôn rồi nè ngon không dai không dai chúng tôi dai, cho sao ăn ngoài mày ngon mà vậy ăn đi đây một ăn ghiền luôn ăn ghiền luôn nè <laughs> à, đưa nè mới hành nè đó ờ, rồi dễ cái coi còn không con này nó hơi ốm một chút chim chép này hơi ốm một tí nhưng mà cái này nó nó tươi luôn nó không có ốp đá nó ngọt đã mai lo mà ôm ha có <laughs> giữ nhà tắm giữ nhà tắm không bây giờ làm làm chuyện con hay con thôi gì đâu không này không có cái, con không cái này phải có cái này phải có gầu con sao đã phải chục con cái này phải có gầu găm gầu găm ăn nó kìm lại cái này nó mắc chịu nổi hải sản mà ừ, ngồi vô vào ba bỏ đại đi ông béo con nó đâu có khác đâu sợ ừ. ngu gan không làm gì quá béo quá béo không về không không dài hả con không ngọt quá mày đúng ngọt quá nấu nước súp là thầy chưa chưa chưa con nói chưa đâu giờ ba nè trời ơi nói mày đã đó cái con này là cái con bự hả? hồi nãy nè ô nè con của tao mày nhưng mà chín chưa chín rồi không cái nước này thử rồi nước nước hết chị có miếng chanh không ngọt ngọt có có chanh luôn có chanh luôn tái chanh với dưa hào tái chanh vậy đó cái cái cái này là cái con hồi nãy nè con bạch chi nãy nè hai ba con không mày ơi đâu có um... Ủa, tao bắt được con bự à mày bắt hai con bắt một con cũng ăn ờ, quá giờ, giờ dạ, quá trời làm gắn chung ông đi nướng quá trời ngon rồi để hơi nguội ừ. trời miếng hành đi coi Ồ, đã hết biết à không cái này à, cái này y như con con um, con gì ta dạ, gắn, con gì mà biển à? nè con hào con hào mà mình nướng bơ á rút ruột ra liền mà còn nhiều mình ừ. sử dụng hết đã thử rồi rồi ăn mặt không à ừ rồi con cái đường ừ. nó sống ở nước, mặn thì nó ngọt hơn bây giờ cái ấy rồi nè nè ừ. nè nè ừ. con này nước dữ à nó cái chính mình <laughs> Tại hồ để mới đã ừ, nước nhiều quá tính ra tính ra con hào dễ gì mà gục bự không hả trời ừ à, ừ, con hào mỏng hả con hào cái vỏ vậy à. thôi gục bên kia khó mà không ơi ăn đây ăn hồ tôi hoài ăn chừng nào ngán rồi <laughs> ngon ngon ngon chuồng ngon chín chín còn gắn chín không không nhận đừng à ha <laughs> sống để tao ông <laughs> giờ ba nói mày sống để tao <laughs> ngon ngon